là bởi vì Phong có một bí quyết bí mật nha bạn nha Và bây giờ Phong sẽ bật mí cho mấy bạn ngay lập tức nè Mấy bạn biết vì sao không? Là mỗi khi mà Phong chuẩn bị làm việc các bạn Thì Phong sẽ mở tủ lạnh ra Đấy bạn coi nè, các bạn thấy khó hiểu không? Mình để cái giường mình kế bên cái tủ lạnh luôn các bạn ơi Đó, mấy bạn biết tại sao không? Là bởi vì á, Phong là một người có tâm hồn ăn uống Mỗi khi mà Phong ngủ dậy á, là Phong phải đi ăn đi uống cái gì đó Đó, mà mấy bạn biết món khoái khẩu của Phong là gì không bạn? Đây, xin giới thiệu với các bạn nha Tên sữa vô mốt Đó nhìn thấy thích không bạn đây sữa vô mốt này mình là mình thưa thích nhất là hương vị cam luôn nha các bạn nha bạn nào thích vị gì của sữa dâu mốt thì nhớ bình luận ở cho mình biết nha đó mỗi buổi sáng sau khi mà phong làm việc xong thì phong sẽ uống một ít sữa dâu mốt nha à một cảm giác thật vô mod Ây, trời ơi phơi phơi quá đi trời ơi trời <laughs> ok bây giờ tôi vô làm việc tiếp được luôn nè các bạn bạn thấy mình ghê không à mà khoan từ từ tính ra là hôm qua giờ mình làm việc nhiều rồi bây giờ mình nên đi ra ngoài hoạt động một tí đi tập thể dục một chút hiểu không đó mới uống sữa vô mod cho xong cái giờ gọi là có thêm năng lượng rồi đi tập thể dục nè ok khoan mình phải lấy thêm một hộp sữa để sau khi tập xong thì mình sẽ uống ok nào đây tập thể dục nào hay không biết hôm nay trong làng hero team có ai không ta ủa Ủa mọi người bên kia làm gì đông quá ta Ồ oh, hình như mọi người đang ở bên đó đang chơi cái trò gì phải Đâu để mình qua mình rủ mọi người đi chơi chung coi à, <laughs> Mọi Ủa, người ơi hay quá trời ơi cái sự kiện này hay quá mọi người ơi Hay quá, quá. Ủa mọi người ơi Ủa? mọi người đang làm cái gì ạ ừ. Hello Phong Hello Phong làm gì đây không ủa mọi người đang làm gì mới đúng á tự nhiên tôi thấy mọi người đứng đây la hát âm sầm bộ có trò gì vui hả cho tôi chơi chung với trời em không biết gì hết trơn luôn hả tính ra là từ sáng rồi mọi người đang tụ tập ở đây nè nhìn nhìn nhìn đâu nhìn đâu nhìn đâu hả nhìn cái đâu, gì nhìn đây nhìn đâu các bạn nè nạp đó, năng em thấy, lượng em thấy, vô cái chữ gì trên kia không vô mốt vô mốt ờ trời ơi nè em cũng đang cầm hộp sữa vô mốt nè anh trời ơi sữa này em thích uống lắm luôn á ai uống không cho miếng à Ai sao hộp Nè, em cho không? Sam hộp nè. Tính tính ra nha là cái cái cái sữa tôi mốt này là họ đang gọi là tài trợ cho một cái đại hội thể thao của làng Hero Team đúng không? Hả? Cái gì? tài trợ hội thao hả ui trời ơi vậy là vô mốt biết hero team mình luôn ha anh tài trợ cho bọn mình luôn trời ơi vô mốt biết chứ sao không em anh nói nghe là họ tài trợ nguyên cả cái giải thể thao đại hội thao của mình luôn và nếu như ai đạt giải nhất sẽ được tặng 100 nghìn kim cương luôn Trời ơi cái gì mà chơi lớn dữ trời 100 ngàn kim cương cái gì mà ghê quá vậy Đúng là sữa mà tôi thích nhất Trời ơi chơi lớn dữ Ủa mà còn gì nữa không anh Không chỉ nhá không chỉ tặng kim cương luôn Mà vô mốt còn nói là nếu ai mà đạt giải nhất á là được uống sữa Yomot miễn phí một năm wow. Ui, trời ơi, cái này được nè trời 100 ngàn kim cương có thể là Phong sẽ không cần nha Nhưng mà được uống sữa Yomot một năm là chắc chắn là Phong sẽ cần rồi Trời ơi, tôi thích sữa này lắm Ôi, vậy à em đăng ký tham gia liền luôn nè Có ai đăng ký tham gia chúng em không? Có ai tham gia không? Lâm gia đi Ủa, Ủa? mình Lâm gia nè Trời tham gia đông vậy Wow trời ơi tính ra là làng Hero Team của mình Mọi người ai cũng muốn tham gia cái giải của Yomot hết bạn ơi Trời cái giải thưởng à, hấp dẫn quá trời của đất nè Ai mà không tham gia đúng không <laughs> Thôi được rồi Ủa vậy bây giờ ờ, chúng ta tham gia thì chắc là giờ mọi người phải về tập luyện hả Đúng vậy hmm cái này ờ. thì chắc là yêu cầu mọi người phải chuẩn bị thể lực thể thao là dồi dào sức khỏe đó ờ. ôi trời chết rồi em từ trước giờ mặc dù là em là người cao to đẹp trai nhất trong team nhưng mà em không biết là em có tham gia được mấy cuộc thi này không nữa tại vì em không biết là em có khỏe bằng mọi người hay không ờ. cuộc thi thể thao hả trời chắc là kỳ này mình phải về tập luyện rồi thôi giờ mọi người về tập luyện đi mọi người đứng đây chi nữa À, ok. Mọi người, chuẩn bị kỹ nha, giải thưởng chỉ có Cặp một thôi. Mẹ thôi. Dạ, dạ, dạ, hey, mọi người về để chuẩn bị tham gia cái đại hội thể thao này hết trơn rồi. Giờ chỉ còn có mỗi mình mình thôi. Không biết là mình có thể nào chiến thắng được hôm nay. Một năm uống sữa vô mốt miễn phí luôn á trời, hấp dẫn quá trời quá đất luôn á. Hey, thôi được rồi. Ủa, cái gì đây? Ủa, ở đâu ra một cái hộp sữa ở bên dưới đây vậy? Ủa, mà cái hộp sữa nó nhìn lại ta. Ui, Trời ơi bạn ừ. ơi bạn nhìn nè Cái hộp sữa này nó có thể phát sáng được nè bạn ơi Wow đẹp dữ ta Ủa tự nhiên không có được cái hộp sữa phát sáng Cái hộp này là gì ta Ui Ở chạy Cái gì vậy Ủa Ê, ê, bạn ơi, bạn là ai? Tự nhiên bạn xuất hiện bất ngờ làm tôi giật mình quá trời nè Ủa, bạn là ai vậy? À, một cảm giác thật là vô mệt Xin tự giới thiệu với bạn, tôi tên là Mr. Vô Mệt đến hành tinh Vô Mệt Hả? Cái gì? mít tơ vô mót á ừ. ủa Tính ra là từ trước giờ tôi chỉ uống sữa dâu mốt thôi chứ tôi không hề biết là có một bạn tên là Mr. Dâu Mốt luôn á Ủa, vậy là bạn bạn là cái người biến từ trong cái hộp sữa hả? Đúng rồi, tôi wow. là người chế tạo ra những hộp sữa dâu mốt tràn trề năng lượng này cho trái đất đó Trời cái gì mà hay quá vậy? Ui trời trời, trời. bạn bạn bạn đứng im cho mình coi coi Wow, nhìn bạn ngầu quá, bạn đội cái cái cái mũ cái mũ có chữ dâu mốt nữa kìa Wow, trời ơi, nhìn bạn ngầu quá Ủa, mà khoan, tính ra bạn tới đây để làm gì? Hồi nãy giờ tôi bướng anh hộp sữa mốt á, tôi nằm ở đây à Tôi nghe hết trơn rồi Bạn muốn tham gia cái lễ hội thể thao nhưng mà thể lực bằng cây đúng không Yên tâm Tôi có cách giúp bạn Hả? Cái gì? Bạn có cách giúp tôi tham gia cái gọi là đại hội thể thao của Yomot hả? Ủa, ủa mà, vậy. mà cách gì? cách gì vậy? Đó là chúng ta phải luyện tập và kèm theo uống sữa vô mốt thì chúng ta sẽ trở nên khỏe mạnh. Ủa, luyện tập hả ừ tính ra là uống sữa dâu mốt á thì tôi nghe tôi thích thiệt á nhưng mà luyện tập nữa hả trời ơi sao mệt quá à, có cách nào nhanh hơn không Ây da. nhanh nhanh nhanh nhanh không có đường tắt để đi đến thành công vì vậy chúng ta phải cố gắng kiên trì ông hiểu không ờ thôi được rồi nói chung mà có bạn ở đây thì bạn giúp tôi thì tôi biết ơn bạn lắm luôn á vậy thì bây giờ tôi với bạn cùng nhau tập luyện nha dâu mốt đi thôi ok đi thôi đi thôi hey, đại hội thể thao hả tôi sẽ chiến thắng cái giải này và lấy được Làm một năm uống sữa. Ờ, ờ, ok ok đi đi đi. Hừm, vô mốt ơi ta tới đây Ủa vô mốt ơi Tính ra là cậu kêu rằng là cậu sẽ giúp tôi gọi là tập luyện để tham gia cái hội thao này đúng không ừ. Đúng rồi Ủa rồi rốt cuộc bây giờ chúng ta tập luyện cái gì đây Bây giờ là chúng ta Ông thấy mình đang đứng ở đâu không Đúng à? vậy là trường học Ồ, chúng ta đang ở trường học nè Ủa nhưng mà tại sao không tập luyện ở trong nhà ra ngoài trường học làm gì Hả? Tại vì chỗ này nó rộng Bây giờ ông tập trong nhà không nó hẹp muốn chết làm sao mà tập được Đã muốn tập thể thao mà còn muốn tập đối chật hẹp Ông rảnh quá ha Ờ à, đúng rồi ha Tập thể dục thể thao phải ra cái sân trường cho nó rộng như thế này chứ Ui mà khoan Dũng tại sao ở trong trường học lại có cả sữa dâu mốt vậy Trời ơi sữa dâu mốt nổi tiếng dữ, dữ, dữ vậy luôn hả Trời ơi, ông phải người giàu quê mới lên ông dạ Phong Hộp sữa vô mốt này là nổi tiếng khắp thế giới luôn á Mấy bạn học sinh hay uống hộp sữa lắm, vị ngon á, thử uống hộp đi Ờ, ơi không cần ông phải nói tôi ngày nào chẳng uống chẳng uống sữa dâu mốt trời nhà tôi tủ lạnh đầy sữa dâu mốt luôn đó ờ, ờ mà cũng đúng ha tính ra mấy bạn học sinh á thường thường nha là mấy bạn ấy phải học hành rất là nhiều cho nên á là bạn ấy sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi luôn bởi vậy á cho nên là phải cần có sữa dâu mốt để có thể giúp cho những cái bạn học sinh á có thể nạp năng lượng sau giờ học mấy bạn ơi đó ờ, nạp năng lượng dầu một cảm giác thật là dầu mốt đó ồ, ồ mà khoan giờ chúng ta thi gì trước giờ dâu mốt tôi nghĩ là trận thi đầu tiên á sẽ là cuộc thi chạy nên là bây giờ ông tập chạy vòng ông vòng vòng với tôi trời tập chạy hả trời quá đơn giản tôi nói ông biết nha ngày nào tôi cũng tập chạy hết trơn á cho nên tôi mới cao to đẹp trai như thế này nè đó bây giờ chạy quá đơn giản <laughs> ôi ôi ông gãy đi cứ gãy đi bây giờ ông chạy 100 vòng cho tôi hả cái gì ông tào lao tự nhiên chạy 100 vòng rồi chạy trăm vòng rồi tôi té xỉu luôn ông nội ông biết tôi không biết ông có chạy tôi đây tập chạy là phải chạy kiên trì lên chạy tôi đếm giờ rồi à một hai ba chạy à, à, à, rồi rồi ok làm gì mà bắt chạy trăm vòng dữ vậy chạy ok ok chạy lên à, tôi đang chạy tôi đang chạy đây hồi nói chung là cũng bình thường mà cũng dễ mà trăm vòng trời quá đơn giản ủa ông ông chạy chúng tôi luôn hả à? ừ chạy nó lên Ông không chạy nhanh là tôi đánh ông á À, ờ. ok ok chạy chạy chạy Thôi bình thường dăm ba cái trò chạy này tôi chạy được hey. Ông mà chạy chậm hơn tôi tôi đánh ông nè Chạy Rồi. không Ê tôi vẫn đang chạy nha Ông đừng có quýnh tôi vậy nha Quýnh tôi tôi bỏ không tập luôn giờ Ok chạy nè chạy nè A few minutes later Trời ơi mệt quá Tôi chạy từ nãy giờ Tôi chạy từ à, Rồi rồi ok tôi chạy từ nãy giờ hai chục vòng mà vô boss ơi à, Mới có hai chục vòng mà Chạy tiếp cho tôi Chạy lên Thôi thôi tôi nói ông nghe này vô boss ơi Tôi nãy tôi chạy nhiều rồi tôi mệt lắm rồi cho tôi nghỉ tí được không Ủa, ờ, ờ, thấy chưa hồi nãy gáy cho cố vô bây giờ chạy không nổi mới có hai chục vòng mà bây giờ ông chạy tiếp cho tôi đi à, ừ, rồi mệt quá ờ, tự nhiên không nhờ cái ông vô boss này ông gọi là chỉ mình tập luyện chi cho đã giờ ông bắt mình chạy bộ mệt quá bạn ơi nhưng mà vô hết đi tôi nói thiệt với ông à bây giờ tôi sắp thở hết nổi rồi không có cách nào có cách nào giúp tôi chạy được hơn không chứ tôi chịu không nổi trời ơi thở không nổi sao không nạp năng lượng vô hả Nạp năng lượng gì uống sữa vô nè ba trời sao ông cái gì cũng uống sữa vậy rồi rồi rồi tôi uống sữa vô nạp năng lượng vô một cảm giác thật vô mơ Hey, ờ, tính ra tôi cũng thấy khỏe khỏe vô mất đây bây giờ ông không khỏe ông còn quay chạy tiếp bà lại nói ông nghe nè ở trên đời này không có cái gì á mà ông muốn đạt được mà không có cố gắng hết trơn bây giờ ông mà không cố gắng ông không bao giờ ông chiến thắng được đâu bây giờ chạy tiếp à, chạy. À, à, rồi ok chạy tiếp chạy tiếp cũng may là có sữa dâu mết giúp cho tôi gọi là có thêm năng lượng ok uống thêm hộp nữa chạy cho nhanh hơn nè ok chạy tiếp nào ok tôi sẽ cố gắng mà yên tâm đi vô mết 2000 years later hay, cố gắng lên Dòng thứ 99 rồi Và dòng cuối cùng nè chuẩn bị nè một hai ba một trăm vòng hey, Ok vô boss đây Tôi đã chạy đủ 100 vòng rồi nè Bây giờ tôi tôi khỏe rồi nè Hay lắm Phong ơi Mà cuối cùng là hoàn thành 100 vòng rồi Đúng rồi hoàn thành xong trong vòng rồi nè Bây giờ bây giờ tập luyện cái gì tiếp đi Từ nãy tôi uống nhiều sữa vô boss lắm Cho nên là tôi tràn đầy năng lượng rồi Tập bao nhiêu được hết luyện tiếp hả Đây là Minecraft Tôi nghĩ vòng thi sẽ có BGB bi bi bi hả bi bi bây giờ phải tập bi bi cho tôi trời trời BBB là gọi là là gọi là ừ, sức mạnh đúng không quýnh nhau đúng không đúng rồi trời tưởng cái gì chứ mấy cái này tôi là tôi làm được hết ông nhìn tôi đi tôi to con cao một m tám và cực kỳ đẹp trai như thế này thì làm sao mà tôi thua được bây giờ tôi với ông solo rồi nhào vô nhào vô nhào vô nhào vô trời ơi ông đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời bây giờ ông thử lấy một cây kiếm bất kỳ ra ông lấy một cái vũ khí nào đó ông thích ông băm bắt với cái đây ông bb thử tôi đây hả gì ông rủ tôi solo bbb hả Sai. đúng thông rồi báo cho ông biết trước tôi là một trong những chùm gọi là chơi betquơ của hero team mà ông dám thách đấu với tôi hả thôi được để tôi lấy vũ khí ha này thì Mr. Yomot, ông hãy xem đây Đây chính là cây kiếm của tôi nè, hãy nhìn đi Cây kiếm siêu bự luôn thấy không Trời ơi, cái cây kiếm này ha Với cái kiếm này tôi có thể gọi chiến thắng trong mọi trận BBB luôn à. Trời, cây kiếm nó bắt đầu ăn tôi hả, ông mơ hả Phong Ủa, kiếm ông đâu lấy ra coi em tôi à ui trời ơi cái kiếm đâu bé tí tẹo đâu ông ông ông ông ông phước cái coi ông phước ra coi ông phước ra ông phước ra Bây giờ tôi xem đây Trời ơi ông so sánh đi cây kiếm của ông với cây kiếm của tôi nè Trời ơi cái kiếm của ông nhìn bé tí tẹo Ủa mà, ủa mà cái kiếm ông làm từ cái gì vậy Làm từ hộp sữa ơi Ông nữ hình người nó không biết à Đây là cái kiếm mạnh nhất của gia tộc vô mốt đó Giờ ngon baby tôi thử đây Trời ơi <laughs> Tôi sợ quá Tôi sợ rồi tôi chém ông cái ông thua luôn á Trời ơi Để giờ nhào vô nè Chuẩn bị nha Không nhào vô Ê Hãy xem sức mạnh của phong cận đây Right Robot Cây kiếm của ông chắc chắn không phải làm từ hộp sữa đâu Ông xạo đúng không Làm sao nó có thể mạnh nó như vậy được Tôi chém Tính... Chém có cái Tính... Tôi đi luôn Tính chắc làm từ hộp sữa Này à? hộp sữa ông mấy hả Nguyên hộp sữa Robot à Trời ơi Ủa mà sao cái kiếm này nó mạnh dữ vậy Robot Trời ơi, nó mạnh là bởi vì nó được làm từ sữa vô mất thì gia tập vô mất Nó phải là chắc lọc trong bảy bảy bốn chín ngày mới có được á Trời ơi, tính ra là cái này nè, tôi thấy là nó có chiếu chiếu ánh sáng màu tím nè Cái này là nguồn năng lượng đúng không vô mất ừ. Đúng rồi Trời ơi, hàng gì nó khỏe vậy, cây kiếm này có sức mạnh nguồn năng lượng của vô luôn, trời ơi, ghê thiệt Wow ghê thiệt á ôi vô mất vô mất vậy bây giờ ông ông có thể nào cho tôi mượn cây kiếm này để tôi thi đấu được không không Ủa sao vậy Hả? Cho ông mượn rồi ông lười luyện tập rồi sao Ông phải luyện tập PvP trước tôi mới cho ông mượn à, Ok ok tôi sẽ luyện tập mà Bây giờ ông chỉ cần gọi là cho tôi mượn cái kiếm này đi Trời ơi bây giờ tôi ông muốn lấy cái kiếm này ông mượn đúng không Thì đầu tiên á là ông phải luyện tập trước đây Hả à, luyện tập cái gì Chỉ cần có cây kiếm này thôi là tôi đã có thể chiến thắng mọi trận đấu rồi Chỉ cần một nhát thôi là mạnh mạnh ơi, là ơi, ơi, cái đó là suy nghĩ sai ầm nha Không phải là có cây kiếm này là trăm trận trăm thắng thôi à ừ. Sao Tại vì á cây kiếm kiếm mày nó rất là nặng và người thể lực yếu chiều nha không có nâng được đâu ờ, trời ông nhìn nè cái cây kiếm của tôi nó bự như thế này nè mà tôi còn cầm được chứ huống hồ gì cái cây kiếm bé tẹo của ông vứt ra ờ, vậy hả Thế bây giờ á, ông hãy luyện tập cho tôi nâng lên hạ xuống cây kiếm này trăm lần thử coi Sợ dăm ba cái kiếm này tôi cầm thử nha Ui, ui, ui, ui, ui cái gì mà nặng vậy vừa cầm lên xong làm rơi xuống luôn vô mất đây từ ê, ê, cái gì tao không tao không chịu thua đâu ê ui cái gì vậy sao làm không được vậy ê Ôi, trời ui ông mốt sao cái kiếm của ông nặng như vậy nó bé tí tẹo mà nặng vậy cầm lên cái làm rơi hoài luôn nè ui kìa Ê, tôi nói với ông rồi đó là bây giờ ông cứ luyện tập nâng lên hạ xuống trăm lần đi tôi sẽ ngồi đây tôi cầm canh gác ờ, vậy hả ui trời thì ra cái cây kiếm này nó lại khỏe nó như vậy luôn các bạn ơi Wow đúng là kiếm vô hết Đúng là thôi trên đời này không có cái gì mà không tập luyện mà có thể mạnh được hết các bạn ạ à. Vậy chắc có lẽ là mình cần phải tập luyện nhiều hơn các bạn ơi Để mình có thể cầm được cái kiếm này Chứ cái kiếm này nó nặng quá mình không thể nào cầm nó lên được à, Ok được rồi để tôi à, bây giờ là cầm nó lên xong thả xuống một ngàn lần thì mới mới có thể cầm được nó đúng không Yomot? Đúng rồi, nâng lên hạ xuống giống như ông đang tập tạ á. À giống như là tập tạ vậy hả? Ok, cầm lên nè. À vứt xuống nè trời nặng quá vô mất đây tôi cầm không nổi luôn á <laughs> cầm nè vứt xuống nè ok đây cầm đây không được rồi cầm nè vứt xuống nè ok tôi sẽ cầm lên một ngàn lần luôn <sighs> năm <sighs> ok sáu à, trời nặng quá trời ơi vô à, mất rồi một trăm giá thật là vô mất Vô mất ơi, tôi mệt quá à. Tôi đã giờ nâng lên nâng xuống cây kiếm này mấy ngàn, một trăm lần mới được có trăm lần mà tôi sắp thở không nổi rồi trời ơi cái kiếp nhà hiều vậy mà ông cũng nâng lên nâng xuống không được nữa ông yếu không à, ông ơi thôi bây giờ tôi nói ông nghe nè từ sáng giờ tập nhiều mà tôi chưa có ăn gì hết trơn á thôi giờ tôi ông đi kiếm gì đó ăn đi rồi tập tiếp được không ừ. ai thôi rồi, ai, thấy ông cũng sáng giờ tập chăm chỉ mệt mỏi rồi thôi đi giờ tôi dẫn đi siêu thị mua đồ ăn à đây tôi bao à. luôn ok ok trời cảm ơn robot nhiều nha <laughs> rồi đến siêu thị rồi nè ok chúng ta cùng nhau y vô mốt tính ra tôi chưa vô ông đóng cửa lại rồi lộn quen ta này thì vô ông quá à trời ơi trời bạn bạn ông đó đóng cửa ông dốt tôi luôn <laughs> ok Rồi, đi lên nào lên đây ngày trên đây có một quán ăn ngon lắm chợ quán ruột của tôi luôn á chào quý khách đã đến với nhà hàng vô mod yeah à, dạ chào anh chào anh yeah yeah yeah yeah bro yeah ok ủa mà nhà hàng này bán gì ăn vậy vô mod nhà hàng này hả ông thấy ở nhà hàng này có bán rồi là cái gì cũng bán hết Ồ vậy hả? Ê anh ơi, anh cho bọn em ờ, đồ ăn thì chắc là ăn gì ta? Ê, vô mốt tụi ông ăn gà quay ha. Ừ. Ờ, gà quay hả? Ừ cũng được á. Ok. Anh cho bọn em là hai con gà quay nha chơi với thằng bạn em. Ông muốn gì dạ, có không? liền luôn quý khách, có liền đưa quý khách, quý khách chỉ cần lựa chỗ thôi, em sẽ đưa món tới liền. À đây đây, bọn em ngồi bàn này nè anh. Qua qua đây anh, chỗ này nè. Dạ đây, gà cuối canh này Gà quay Ôi vô mốt ông uống gì? Ờ tất chi là sữa vô mốt rồi Ok, dạ, sữa vô mốt đúng không? sữa vô mết luôn Trời bên em có sữa vô mốt luôn mấy anh Dạ, đây oh, dạ. Cảm ơn, cảm ơn Trời anh nhân viên dễ thương quá à. Cảm ơn anh nha Ok, rồi Thôi, vô mốt tụi ông cụm ly nào Cụm ly. Cụm ly Yes, rồi uống nào à, Nạp năng lượng vô Một cảm giác thật là vô Một <laughs>

cái gì vậy vô mốt tạo ông làm cái gì hả trời tôi đang ngủ mà ông làm gì ông la lối em sầm vậy cái vô mốt này trời ơi ngủ ngủ gì mà ngủ nữa trời chưa chặt rồi bây giờ người ta ra ngoài người ta báo danh người ta thi một đống rồi kìa hả gì đến ngày thi hả ừ ai trời tôi mệt quá à. Chắc nay thi cũng nổi quá do mốt ơi Tôi cảm thấy người tôi yếu à, Không tràn trời năng lượng gì hết trơn á Thôi không nổi gì, ông muốn bỏ 100 ngày nhịn cương với mấy ông sữa do mốt hả Ôi, tôi muốn thi lắm chứ Nhưng mà tôi thấy mệt quá Tại mấy ngày trước tôi với ông gọi là tập luyện cái kiểu á Cho nên mệt lắm À, uống này vô, uống này vô, uống này vô, uống vô, uống vô, uống vô Trời trời trời, trời trời trời trời Cái gì mà ông cho tôi quá trời sữa vậy À, một cảm giác hơi vô, mệt Ủa đây Ờ, ok ok, ừ đúng rồi ha Tính ra mệt mỏi thì có sữa dâu mốt mà Quên mất quên mất Ok để tôi uống nè Ai, Nạp năng lượng dầu Một cảm giác thật dầu mơ Trời phê quá phê luôn Ok ờ, đây đây đây đây đây đây, đây, đây, đây. Ok trời không ngờ cái ngày thi lại đến nhanh như vậy luôn á Ôi trời Trời vô ông đây, ông coi nè, cái gì đâu mà ừ, cái làng mình gọi là thay thay thay đổi rồi là chỗ này chảy cái thảm màu cam với màu xanh nè, vô mất. Wow. Trời người ta đã gọi là lễ hội thể thao rồi trời. Wow, quá trời banner các kiểu luôn vô mất ơi. Ui, vậy là bây giờ mình đi đến chỗ chỗ mà thi đấu hả? Đúng rồi. Đi đi đi đi đi đi. Ôi, tôi hình như tôi nhớ là thi đấu ở bên trường học hay sao á, qua đó đi, qua đó đi nhanh lên nhanh lên. trời ơi tính ra mọi người tập trung ở đây đông quá à, Mốt ơi ủa mà mà mà ờ. mà Mốt giờ mình thi gì vậy Mốt Rồi cái mũ đi vô trước đi cha hả cái mũ gì đây ừ. mấy người người bây giờ ông đội mũ vô nó mới cho hơi đâu không đội mũ tao không cho hơi đâu à cái mũ vô Mốt ơi cái mũ này y y hệt cái mũ mà ông đang đội nè ok để tôi đội lên ok ok wow trời ơi tôi đội cái mũ vô xong nhìn tôi đẹp trai quá vô à, Mốt ơi quá trời đẹp trai luôn nè <laughs> ok đẹp trai liền đẹp trai liền ủa, ủa, ủa mà cái phần thi đầu tiên là thi gì vậy vô Mốt ừ Phần thi đầu tiên là phần thi xây dựng hộp sữa vô mốt à. Hả? Xây dựng hộp sữa vô mốt hả? Ui trời ơi cái rồi. này cái này là trúng tủ của tôi vô mốt ơi tính ra nha là ngày nào tôi cũng uống sữa vô mốt hết cho nên là ha là tôi biết hình cái hộp sữa như thế nào chắc chắn là tôi sẽ xây đẹp nhất rồi tôi thắng chắc rồi <laughs> ok thôi thi thi thi thi thi thi thi hay để mình xem coi hộp sữa vô mốt để mình nhớ lại hình ảnh của cái hộp sữa coi uhm, rồi ok nhớ rồi à, ủa vậy đây dịch ông có uống sữa yogurt không mà ông có bao giờ uống sữa vô mót chưa mà ông say được Trời sữa ơi. Nhà quê họ vậy muốn hỏi cả cái trái đất người ta uống sữa vô mót lâu rồi Ờ trời ơi hóa ra dịch cũng là người thích uống sữa vô mót giống giống giống tôi hả? à. Ok thôi mọi người say hết trơn kìa ok để mình say rồi uhm, Sữa vô mót thì là cái hộp sữa thì sẽ có màu cam mấy bạn ơi Ok thì mình sẽ xây màu cam nha Đây mình sẽ xây ra như thế này Đó xây ra nha bạn đầu tiên mình sẽ xây cái hộp sữa trước nè Hay, tính ra là mình đã xây xong cái thân của hộp sữa rồi nè các bạn ơi Nhưng mà cái hộp sữa không thể nào mà nó chỉ có màu cam như thế này được Trên hộp sữa là phải có thêm cả chữ vô mốt nè Rồi có thêm hình ảnh các kiểu nữa Đây đây các bạn coi nè, giống như cái banner nè, bạn thấy không? Đó, cái hộp sữa ta đẹp như thế này nè Chứ đâu phải là cái màu cam như thế này đâu Nhưng mà mình xây thì mình xây kém lắm uhm, Có cách nào để có thể tốt hơn Ủa? Hả gì vô mốt Gì Nói nè Gì đây, đây, dạ, đây, dạ, dạ, đây. sao Sao? Tao nhỏ thôi. Ờ cái gì? Âm hộp sữa lên. Ủa, ủa ông đưa tôi hộp sữa làm gì vậy? Hả? Uống vô tăng sức sáng tạo. À đúng rồi, uống sữa vô mod tăng thêm sự sáng tạo. Đúng rồi, đúng rồi. Uống sữa vô mod à. À một tấm ghép thật dầu mod trời ủa mà bây giờ bị ờ, tưởng không nè cho ông nè giờ cầm hộp sữa lên coi xong dễ heo đi hả cái gì vẽ hả ủa tính ra Đúng cái này rồi. là cuộc thi cuộc thi xây mà đâu được vẽ đâu ừ. đâu ai cấm mình vẽ đâu trời ừ ha tính ra trong cuộc thi này chỉ bảo rằng là sẽ xây sẽ sẽ sẽ xây làm bất cứ gì cũng được miễn là ra thành hợp hình hộp sữa thôi chứ đâu có ai nói là không được vẽ đâu đúng không đúng rồi rồi tôi phải trốn bảo hiểm tôi mới vô đây á thôi giờ ông thi ông thi tôi gần oh, trời trời vậy tính ra á bạn là cái cuộc thi này á là cần phải có sự thông minh và sáng tạo nữa bạn ơi hả trời tính ra được quyền vẽ mà mà mọi người đây không không không không ai biết hết trời ừ ha tại sao mình không biết ta ok mình sẽ bấm vào đây nè sau đó mình sẽ vẽ nha các bạn nha ok bây giờ tôi sẽ vẽ cái hộp sữa vô mod nha bạn <laughs> ok ok à, khoan từ trời hộp sữa ra nhìn nhìn hộp sữa vẽ theo nè Ok, rồi vẽ vẽ vẽ Rồi tô màu cam vô nữa là sắp hoàn thành xong rồi bạn ơi Từ nãy giờ mình vẽ mất mấy tiếng đồng hồ luôn Không biết là hộp sữa mình sẽ như thế nào đây Xong nè, ok Wow, trời ơi, các bạn nhìn hộp sữa của mình nè bạn ơi Đẹp chưa, đẹp chưa Y <laughs> hệt như là hộp sữa thiệt luôn Ôi, tính ra là tài năng vẽ tranh của mình cũng đỉnh cao ghê luôn á bạn Xịn quá xịn Ôi, luôn. trời đất ơi, Phong vẽ đẹp như Phong Thôi đẹp không đẹp không Tôi vẽ từ nãy giờ mất mấy tiếng đồng hồ luôn á Ghê không ghê wow, không Trời ơi phong vẽ đẹp quá còn tụi mình xây phèn quá Ủa Cải ơi bộ ông không biết rằng là khi mà mình xây nhà Thì mình cũng có quyền được sơn cái nhà lên hả Bây giờ nè tôi cho ông mượn nè Sơn đi sơn đi Mọi người ơi mọi người Chúng ta được quyền sơn nhà nha Cho nên mọi người sơn sơn tô tô đẹp đẹp cho thế này nè Mọi người đừng có xây không hiểu không Phải sáng tạo lên Ok ok ok Ồ. Thôi làm đi làm đi làm đi tôi xong rồi đó <laughs> Wow trời ơi mọi người Tính ra mọi người vẽ cũng đẹp dữ ta Cây đó vẽ y hệt cái hộp sữa tôi luôn nè à, cây Đẹp vậy Trời đất ơi tôi á hên mà có Simi chỉ tôi vẽ chứ không á là tôi cũng không vẽ được luôn á Ồ Simi vậy vậy vậy ông ông ông vẽ hả Ui Simi cũng vẽ nè <laughs> ui đẹp vậy Sim wow. Xin công báo với tất cả những người chơi Phần thi xây dựng đã kết thúc Người chiến thắng trong vòng này chính là Phong Cận Mr. Dịch, Skyron và simi, Kamui, Mimi, Sammy bị loại. Ủa? À, wow. Quần của tôi cũng đẹp mà. Ủa? Ừ. Sao mà Sammy với lại Kamui không không chịu vẽ đi trời vẽ vẽ ra nè vẽ không có được mẹ không có được nè vẽ trừ luôn á ôi tội nghiệp sam quá à. thôi không sao đâu sam ừ. tí nữa tôi giành được chiến thắng tôi sẽ gọi là chia cho sam sữa vô mốt uống uống chung ha chia kim cương luôn hả con gái không biết vẽ <laughs> này tào lao tào lao ông dám ăn hiếp sam tôi ở vô mốt <laughs> ok thôi được rồi vậy là coi như phần thi này mình đã giành được chiến thắng rồi các bạn ơi không biết phần thi tiếp theo sẽ là cái gì đây ôi ôi tính ra anh dịch cũng vẽ đẹp quá nè cái hộp sữa sữa của anh Dịch nó có màu vàng hơn màu của hộp sữa mình các bạn ơi Wow nhưng mà Dịch vẽ cũng, cũng đỉnh phết Ok để xem phần thi tiếp theo là gì nào hey, Bây giờ tiếp tục sẽ là phần thi PvP hả ta Trời ơi mình lo quá mấy bạn ơi Mình yếu đuối như thế này thì làm sao mà có thể PvP thắng được mọi người đây Hay từ trước giờ ấy, tôi chỉ biết làm Youtube rồi sau đó quay video đăng lên cho các bạn xem thôi Chứ tôi đâu có biết gọi là đánh nhau đâu Mà bây giờ có cuộc thi PvP nữa um, Chết rồi hôm nay mình thi đấu với Kairon hả ta <laughs> Xin trân trọng thông báo với bạn Trời ơi, ngày hôm nay cuộc thi này mình sẽ là người chiến thắng Bạn thấy vũ khí của mình không? Vũ khí của mình được làm bằng móng chân của khủng long đó Quất một cái thôi là bạn xong rồi đó <coughs> Trời ơi, cái gì mà gớm vậy? Trời bạn ơi, bạn nhìn kìa vũ khí của Kairon là nguyên cái cây rìu to đùng luôn Ây, lo quá bạn ơi Ây, Giờ sao đây ta? Ừ, ừ. Ủa, Hình như vô mốt đang cổ vũ cho mình mấy bạn ơi Phòng ơi, cố lên, phòng ơi, cố lên Cài còn thua cuộc, cài còn thua cuộc Phòng ơi, vô địch, phòng ơi, vô địch Oh yeah Trời ơi, cảm động quá Cảm ơn vô mốt đã cổ vũ cho tôi nha Yên tâm đi, tôi sẽ giành chiến thắng mà Đây chính là thanh kiếm mà vô mốt đã tặng cho mình Mình sẽ sử dụng thanh kiếm này Để chiến thắng trong trận đấu này <laughs> cái đó nè có sợ ông đâu Ông đừng có tưởng là cái cây kiếm làm bằng móng khủng long của ông là là, là mạnh bằng cây kiếm làm bằng hộp sữa của tôi nha <laughs> à, Có ngon thì nhào vô đi anh bạn Được Vậy hãy xem sức mạnh của tôi đây Đầu tiên là phải uống sữa trước cái đã Mình phải uống sữa vô mốt vô để lấy năng lượng Để có thể gọi là tiếp thêm sức mạnh cho mình các bạn ơi Uống nào À Nạp năng lượng vô Một cảm giác thật là vô mết <laughs> khỏe quá khỏe quá bây giờ Kairon đã sẵn sàng chưa nào sẵn sàng luôn bạn ơi mời thì, bạn thì bây giờ thì nhào vô thôi nhào vô rồi á đau nè nè nè phong Kairon phong cận nè nè nè nè phong cận nè à, đau chưa đau chưa đau à, tôi mà sợ ông hả dạ dạ quýnh tôi luôn dạ, dạ, dạ, đau rồi đau rồi ai đau à thấy được sức mạnh của cây kiếm vô mốt của tôi chưa hả Hãy xem đây à, Nhưng mà làm sao mà nó bằng tôi được Chết à. Ui, Đứng lại đây Cài đây Cài rồi à, <laughs> Mình đã giành được chiến thắng rồi các bạn ơi Yeah Trời Một cảm giác thật là dầu mệt Trời Đúng là cây kiếm vô mệt của bạn vô mệt Khỏe ghê luôn á trời Ơi vô mệt đây Tôi thắng rồi nè Ghê quá Phong ơi Đó đối với ông mà Chúng ta nào ôi sữa dâu mốt ngon quá ơ dâu mốt tôi trả ông nè dâu mốt tôi trả ông cái cây kiếm mà ông cho tôi nè đây cái cây kiếm này khỏe ghê luôn dâu mốt tính ra nhờ nó mà tôi mới giành được chiến thắng á cảm ơn ông nha rồi ờ, tôi đối với ông rồi kia bất khả chiến bại mà giờ ra đánh ông dịch còn hắn nữa Trời ủa mà bây giờ trận đấu tiếp theo là sẽ là mèo Simmy với Mr. Dịch hả ta? Trời tính ra mèo Simmy là con gái mà làm sao mà chiến thắng được Mr. Dịch đây ta? Ơi mốt ông nghĩ là ai sẽ, sẽ giành chiến thắng? tất nhiên là dịch rồi ông nhìn dịch đi rõ ràng điều đầu tiên ta thấy dịch là ăn chay đúng không à, ừ thứ hai ông chơi chắc kết ông cầm khiên với nguyên cái hương dài làm sao simi hắn được trời mít dịch là con trai quýnh con gái kìa trời lưu lưu lưu lưu thôi rồi bây giờ để xem coi bây giờ để xem coi mít dịch với mày simi gọi là solo ai sẽ ai sẽ thắng nha ok rồi hình như trận đó bắt đầu rồi kìa cho mó đây Trận <laughs> này ta sẽ thể hiện kỹ năng tuyệt kỹ của ta Đó là siêu năng lực uốn phụ nữ À anh nhìn thấy cái, cái gọi là cái rìu ở trong tầm nhân tay Em sẽ dùng em sẽ bổ anh ra hơi mạnh luôn Rồi căng thẳng quá Khí càng lông Nào lên đi ba hai một Yo Mù sư mẹ Ôi trời ơi quýnh nhau căng thẳng quá Ủa xem ơi Sao xem chạy vậy xem Đó dạ. Trời Ôi mới Trời Simi gọi là chết queo luôn Trời ơi gì mà ờ, ghê vậy Dịch ờ, ờ, bắt đầu mình mọi người ơi Sao đội ra phải anh nè Ờ ghê ghê Ôi trời ơi, Mr. Dịch thắng rồi Vậy là trận tiếp theo tôi sẽ phải thi đấu chung với Mr. Mr. Mr. Dịch đó vô mót ơi Tôi sợ quá à Ông yên tâm, ông yên tâm Ông Dịch này dăm ba ông Dịch Chỉ cần có kiếm vô mót, ông xử được hết Ôi, tôi không biết trận đấu tiếp theo á là sẽ là tham gia gọi là cuộc thi gì đây nè Tôi lo quá nè Chỉ còn có mỗi mình tôi với Dịch à Ai, Để xem coi tiếp theo là sẽ thi cái gì đây Wow Trời ơi, tính ra cuộc thi tiếp theo sẽ là cuộc thi chạy đua sao Hàng gì hồi sáng nay mình thấy cái làng Hero Team của mình chạy mấy cái tấm thảm này ra Hóa ra tấm thảm này là để chạy đua à <laughs> Đúng ý mình luôn các bạn ơi Mấy ngày nay nè, mình và Mod đã tập luyện với nhau chạy đua rất là nhiều luôn Mình biết chắc chắn là sẽ có gọi là phần thi chạy đua mà Cho nên là mình và Mod đã tập luyện rất là nhiều rồi Kỳ này mình thắng chắc rồi Rồi <laughs> ờ, để coi ông Mít tôi dịch ổng như thế nào ta Ủa, dịch ừ, đứng à, nói làm à, gì vậy? À. à, à, à, không ngờ trận thứ hai này kẻ đối mặt với ta lại là phong cận quá dễ trời ơi ê ông vịt kia ông đừng có gáy nha ông là con vịt chứ đâu phải là con gà đâu mà ông gáy như vậy hả mà ông là vịt chắc ông chạy chậm lắm cái gì đúng không ông đâu có luyện tập gì đâu vậy thì phong cận thì vì lại không biết siêu năng lực thực sự của mr nhật rồi Dạo thời gian gần đây, anh mỗi ngày ăn 100 cái chân vịt Và sau 10 ngày, hãy nhìn kết quả đây hì cha, đã lên lên lên lên lên Trời ơi, cái gì mà dịch? gì mà dịch anh dịch chạy nhanh dữ vậy dịch ủa hả? chân vịt để chạy nhanh như vậy mỗi ngày ăn 100 cái 100 cái chân vịt cho nên là bây giờ chạy nhanh như con vịt luôn cái gì mà ghê quá vậy veo veo veo luôn à à phong làm sao mà thắng được Ôi, mình mình mình cảm thấy lo bạn ơi không biết mình có chiến thắng được trận đấu này hay không đây Ôi, lo quá à Phong ơi, cố lên, tên là dịch trình độ cũng ngang gà thôi Cố lên Phong ơi, ông hắn chắc rồi Phong ơi, cố lên nha, tôi nhảy rất là mỏi nha, cố lên nha Tôi cố ăn, tôi nhảy để cổ vua ông nè ông năm lốc gọi là sữa do mốt luôn yeah, yeah, yeah. Trời ơi, cảm ơn mọi người nha Tôi cảm động quá à. Không ngờ hôm nay mọi người đến đây để cổ vũ tôi đông đến như vậy luôn á Tôi nhất định sẽ cố gắng để giành chiến thắng mà Đi rồi, cố lên Việc mà thua là tôi bắt đền ông là tôi sẽ phát phạt ông đó Đây là cố lên nha, đừng có để thua nha Vậy đây, cố Ôi, dịch mà thua là em đòi tiền 100 con dịch ngày hôm qua đó Cố đó đây đây Anh tâm trời ơi, tôi chắc chắn là chiến thắng mà Không cần núp lắm, tôi chạy nhanh quá trời đất luôn nè Phần thi của chúng ta sẽ được phép bắt đầu trong Ồ, hình như là chuẩn bị thi rồi các bạn ơi Hay, mình phải cố gắng mới được Trước khi thi thì mình phải uống sữa dâu mốt vô Giống như là dâu mốt đã nói với mình vậy đó Ok, uống vô nào À, nạp năng lượng dầu Một cảm giác thật dầu mốt à, Ok Cả thí sinh hãy tập trung Chúng ta sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1 Bắt đầu Chạy nè <laughs> ơi ông chạy chậm thôi chờ chờ chờ chờ tôi với trời mấy bạn ơi ông dịch thì chạy nhanh quá <laughs> cố lên cố lên cố lên chạy đuổi theo anh đi phong ơi hít khói đi Woo! thắng rồi <laughs> trời cố lên cố lên phong ơi mình đã cố gắng tập luyện rất là nhiều rồi mình không thể nào thua được trời mệt quá mệt quá hey, Ông dịch này ông chạy nhanh quá các bạn ơi Không biết là có thắng được hay không đây Nhưng mà không sao <laughs> Vì vô mod mình phải cố gắng Mình phải cố gắng hết sức Vì một năm được uống sữa vô mod miễn phí một Và 100 ngàn kim cương Cố gắng lên nào hey, Từ sáng đến giờ bán chè yếu à Không có ai mua hết trơn có ai mua chè không Bán chè đây bán chè đây ai mua chè không hey, hey, hey, hey, hey. Sao thẳng ơi Sao thẳng ơi Sắp tặng Ủa Ui bên này có cái hàng gì bán đồ ăn ngon dữ rồi trời ô hàng bánh chè trời ơi ngon quá à quên mình đang thi mà ta hey không được bây giờ mình phải chạy về đích nhưng mà hình như phong cận chạy chậm lắm hey, giờ sao ta hay là mình ghé vô làm cốc chè đi đằng nào mình cũng chạy ăn phong cận quá trời đất rồi ngồi ăn hết ba ly chè khi phong chưa tới đó <laughs> chị ơi cho một ly thập cẩm ít đá Ôi từ từ từ từ chào quý khách quý khách quý khách muốn ăn bao nhiêu ly ạ? À? Trời ơi chị ơi mạnh dạn cho em 10 ly chè chị Tất cả loại nào ngon nhất cho em hết đây Có ngay có ngay đây ạ à. quý khách chị đợi em tí nha Này chè ngon này chè chè chè Múc chè này múc chè này Đây đây đây của quý khách đây ạ à. Đó của quý khách đây nha 10 ly chè luôn bao Wow trời ơi 10 ly chè luôn Nếm thử coi Nhầm nhầm Ui ngon quá chị ơi Trời ơi chè anh ngon quá trời đất luôn Cho em ly nữa trời, trời, trời, ăn chi nhiều dữ vậy anh trai ờ, không sao không sao anh trai ăn bao nhiêu là em có bấy nhiêu đây anh ơi đây của anh tắt đây nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm ông trời trời ơi chè ngon quá sáng giờ bạn đi thi đang uống gì hết trơn đâu trời giờ được ly chè vô cảm thấy nó sướng gì đâu làm lẹ chị ơi ly nữa nhầm nhầm trời ơi chị ơi chè nấu từ cái gì mà ngon quá vậy Trời ơi, tôi nấu mà anh trai Đấy, trời, trời, ơi, nấu mà nấu từ cái gì mà ăn thơm quá vậy Trời ơi, ngon quá nè Ủa, nước cốt dừa uh. Đúng rồi, đúng rồi Nhầm, nhầm, nhầm Trời ừ, ừ, Ngon quá trời Ủa, Ủa, Ủa Ủa, sao cái tiếng này đâu người ta hả? Ủa, cái tiếng đâu vậy Ủa, từ cái bụng mình hả Ai, trời ơi À, chị ơi, sao Sao, sao, sao? đau bụng quá vậy Ủa, ờ, Ủa. Hả, gì đau bụng gì Trời, cái, cái, cái chè này chị nấu nấu nấu chị để bao lâu vậy? Trời ơi, chè này tôi mới để nó có hai tháng chứ nhiêu đâu làm sao mà đau bụng được. Anh trai nói gì kỳ vậy? Ê, trời ơi, gì mà hai tháng là đến trời trời gì mà chè nấu hai tháng mới bưng ra cho khách ăn này chết tôi tôi tôi rồi ôi ôi ôi toilet rồi toilet rồi Cố lên, cố lên Mình sắp giành được chiến thắng rồi Nhất quyết không bỏ cuộc, nhất quyết không bỏ cuộc à, à, Trời ơi, mệt quá Em thôi, mà chưa mà chưa Ủa, ăn chè không em Chè này chị vừa mát này, vừa lạnh, vừa, vừa ngọt, vừa ngọt nữa Ăn chè đi em, ăn chè đi em à, chè hả chị trời em cũng thích chè lắm nhưng mà thôi chị ơi em đang thi đấu một cái cuộc thi thể thao của Yomot cho nên á là em không có ăn được đâu với lại em có sữa Yomot rồi em thích uống sữa Yomot hơn cảm ơn chị nha hay trời ơi tiếc ghê lại mất một khách rồi hay thôi được rồi uống sữa Yomot vô và tiếp tục gọi là chạy tiếp nào các bạn ơi hay, nạp năng lượng nào à nạp năng lượng dầu một cảm giác thật vô mod chạy tiếp thôi cố gắng lên hey, mặc dù là ông dịch ông chạy nhanh hơn mình nhưng mà mình nhất quyết là mình không bỏ cuộc đâu hey, dù có thua chăng nữa mình cũng phải cố gắng để có thể gọi là hoàn thành được phần thi này hmm, không thể nào bỏ cuộc được không bao giờ bỏ cuộc cố lên cố lên nào ai trời à, à, à đau quá trời đất ơi toilet toilet toilet rồi toilet rồi toilet toilet toilet đâu rồi toilet toilet toilet toilet toilet toilet toilet rồi u u đây đây đây à, à, trời ơi không gì thoải mái mà đi đi toilet kịp thời luôn trời hai ngồi đây phê còn ô con cú thi sao ủa mới là thi chạy mà ta chết chết chết chết chết rồi đi đi đi đi thi chạy thi chạy ai cho đau bụng quá trời này sao thi được hả trời trời ơi chắc phải bỏ thi quá trời đó trời ơi mệt quá từ nãy giờ chạy mà không thấy ông Mr. Dịch đâu hết ta ừ, Nhưng mà không sao Cũng may là mình có sữa dâu mốt ở đây Cho nên là mình có thể cung cấp thêm năng lượng cho mình Từ nãy đến giờ ha Mình cứ mệt cái mình lại uống sữa dâu mốt à Ui hình như là đích đến bên kia rồi Ui vậy là mình mình sắp về đích rồi Hay, Nhưng mà chắc là ông Dịch ổng về đích trước mình rồi Tại vì mình chạy chậm hơn ổng mà Nhưng mà thôi không sao Mình vẫn không bỏ cuộc ừ, Như vậy là cũng là vui lắm rồi Ok tới đích rồi Yeah Ủa, Ủa? ông Mr. Dịch đâu Ủa Ủa vô mốt ơi, ông biết tôi dịch đâu rồi vô mốt ừ. Hay quá Phong ơi, hay quá Phong ơi, ông thắng rồi, yeah Ủa, ủa cái gì, tôi thắng hồi nào, tính là tôi chạy chậm hơn ông dịch nữa mà, sao tôi thắng được Ủa ông không nghe không báo hả trời Ông dịch đó đang chạy gọi là kinh thường ông Chạy chậm lại xong rồi dừng lại ăn tè luôn Thế là giờ bị đau bụng bỏ cuộc thi rồi Đáng đời người khinh thường người khác không chịu đua nghiêm túc Hè ông bán ơi yeah. Ủa khoan Vậy là, vậy là tôi giành được chiến thắng hay hả Ủa tôi Đúng được top 1 hả Yeah trời ơi bà mình thắng rồi bạn ơi <laughs> đó mấy bạn thấy không anh dịch gọi là không chịu thi nghiêm túc gọi là xem thường người khác cho nên là giờ dịch thua mình rồi các bạn thấy không à, vậy là mình giành được chiến thắng rồi ở vô mod đây vậy là tôi sẽ được 100 ngàn kim cương và được một năm uống sữa vô mod miễn phí luôn á kỳ này tôi ông tha hồ uống sữa luôn vô mod ơi yeah. yeah. <laughs> vui quá vui quá Xin mời người chơi phong cận tiến lên phía trước để có thể nhận giải thưởng 100.000 kim cương và uống sữa dô mốt miễn phí một năm. Yeah, mấy bạn ơi, mình là người giành được chiến thắng mấy bạn ơi. Vậy là bây giờ sữa dô mốt đã thuộc về mình rồi. Mình sẽ có được 100.000 kim cương và một năm uống sữa dô mốt miễn phí luôn. Yeah. <laughs> Trời ơi, vui quá. Wow Buồn quá mọi người ơi Buồn quá Mấy đứa em bóng nước buồn quá Ôi trời ơi mọi người đừng có buồn mà Tôi thắng rồi tôi sẽ chia giải thưởng cho mọi người Mọi người yên tâm nha Để tôi xem coi đây Wow Trời ơi quá trời sữa vô mốt luôn bạn ơi Trời ơi, kỳ này là uống không hết luôn á bạn ơi Quá trời sữa luôn ra ha Trời ơi, trời, đã quá Còn bên đây là cái gì đây <gasps> Kim cương Trời ơi, nhiều kim cương quá à. Kỳ này là tôi giàu to rồi bạn ơi Yeah Thôi Thôi mọi người ơi, mọi người đừng có buồn nha. Đây để tôi chia sữa cho mọi người uống nào. Ok, lấy sữa nè. Đây. Đâu đâu, có chia, có chia đâu đâu đâu. Đây. Sữa của mọi người nè. Uống sữa đi, uống sữa đi. À giờ tới anh đừng. giờ ơi, anh anh anh đừng khóc nè anh uống sữa dâu mót đi cho đầy ừ, vui vẻ nè anh uống đi uống Trời đi bạn nghe ra là mình được hưởng 100 nghìn kim cương với uống sữa dâu mót rồi tại cái bà bánh trẻ tôi hận bà bánh trẻ thôi anh đừng buồn mà uống sữa dâu mót vô cho cảm giác thật dâu mót nào ok chúng ta cùng nhau uống nào nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à, một cảm giác gì nào dâu mót thật là dâu mót thật là dâu dạ. mót